Tin Tri tiết lộ tử vi tuổi nhâm tý sinh năm 1972, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm quý mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi nhâm tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023, các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng người tuổi nhâm tý sinh năm 1972 sẽ có được những dấu hiệu đặc biệt may mắn giúp cho con giáp này liên tục nhận được vận may cực đỏ, xua tan vận điên điều bám, vận số hành thông, số được các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, giàu sang phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao, làm sao để giải hông hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này thì xin mời quý tín chủ tuổi nhâm tý cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Người sinh năm nhâm tý sinh năm 1972, mệnh mộc, cụ thể là tăng đố mộc, nghĩa là gỗ cây dâu. Tăng đố mộc, hay còn gọi là gỗ cây dâu, được nhắc đến với ý chỉ sự biến chuyển của vũ trụ, hay chính là sự thay đổi giống như cuộc đời của con người. Ai thuộc mệnh này đều giỏi về giao tiếp, là người điềm đạm, ôn hòa và luôn suy nghĩ thấu đáo. Họ là những người thông minh, có trí tuệ uyên bác và một tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi. Bên cạnh đó, những người thuộc mạng tăng đố mộc cũng có những mặt hạn chế như họ dễ dính thị phi, khá bảo thủ. Thuộc tính của mạng mộc giúp người tuổi này có tính cách hài hòa, linh hoạt, thêm sự phóng khoáng, điềm đạm và giàu tình cảm, có trái tim nhân hậu, biết trước, biết sau, luôn lạc quan yêu đời. Họ thích sự giao lưu, kết bạn và hòa đồng với mọi người, giúp bản thân có sự tự tin vào chính mình, có thể sẵn sàng thể hiện bản thân, ngoài ra giúp mệnh có tác phong nhanh nhẹn, tuy nhiên nếu không kiểm soát được thì dễ thay đổi. Khi bước sang năm 2023 quý mão, vận trình gặp rất nhiều những điều khó khăn hay những trở ngại nhất định. Trong năm này thì sự thận trọng nên được những người tuổi nhâm tý đặt lên hàng đầu. Năm 2023, những người tuổi nhâm tý gặp vận trình thiên tỷ địa sinh, tức là thiên can nhâm thủy của tuổi nhâm tý, gặp thiên can quý thủy của năm, tức là bộ cục kiếp tài và tỷ kiên, bản thân tuổi tý gặp năm mão là có sự tương hình với nhau. Ngoài ra, Nhâm Tý trong năm 2023 còn gặp phải hại thái tuế, vận hạn xấu luôn luôn rình rập vận trình của những người tuổi Nhâm Tý trong năm 2023, khiến họ luôn phải sống trong lo sợ và ưu phiền. Về thiên can, về phương diện thiên can thì tuổi Nhâm Tý có thiên can là Nhâm, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2023 có thiên can là Quý, ngũ hành cũng thuộc thủy, Nhâm gặp Quý là chủ về bình hòa, không có sự tương khắc nào, cho thấy mọi việc trong năm của những người tuổi nhâm tý diễn ra bình thường, nhưng cũng cần phải đề phòng trong vấn đề làm ăn và gia đạo. Về địa chi, về phương diện địa chi thì tuổi nhâm tý có địa chi là tý, gặp năm quý mão 2023, có địa chi là mão, tý và mão chủ về tứ hình xung với nhau. Cho nên người tuổi nhâm tý về phương diện địa chi, chủ về nhiều sự bất lợi trong sự nghiệp, làm ăn, có họa thị phi đưa tới. Do năm mão với ngũ hành của mão là mộc, còn ngũ hành của tý là thủy nên thủy tương sinh trong mộc do đó người tuổi nhâm tý sẽ bị sinh xuất nên về sức khỏe tiền bạc dễ bị hao tổn về ngũ hành về phương diện ngũ hành thì tuổi nhâm tý có ngũ hành thuộc mộc gặp năm 2023 quý mão có ngũ hành lập kim ta thấy kim khắc mộc cho nên bản mệnh người nhâm tý về phương diện ngũ hành vô cùng xấu trong năm về phương diện sức khỏe sẽ không được tốt giao đạo thường xảy ra nhiều chuyện bất hòa dễ gặp chuyện mất mát tiền bạc về ngũ hành cung phi, nam mạng tuổi nhâm tý có cung phi là khảm thủy, gặp năm 2023 quý mão, có cung phi là tốn mộc, khảm gặp tốn được sinh khí vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, thủy lại sinh xuất cho mộc, nên những người tuổi nhâm tý nam mạng muốn mọi việc trong năm được thuận lợi thì phải tiêu tốn khá nhiều thứ, từ tiền bạc cho đến sức khỏe. Nữ mạng tuổi nhâm tý có cung phi là cấn thổ, gặp năm 2023 quý mão, có cung phi là tốn mộc, Cấn gặp Tốn Phạm phải tuyệt mệnh là vô cùng xấu. Xét thấy nữ mạng tuổi nhâm tý trong năm, sức khỏe suy kém, công việc làm ăn thường xảy ra những chuyện không như ý muốn, tình cảm vợ chồng cũng không được hòa thuận. Theo tử vi năm 2023, nửa đầu năm tuổi nhâm tý đã phải đối mặt với không ít khó khăn, chắc trở, nhưng họ luôn tin rằng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Và 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch là thời điểm mà cuộc sống của tuổi nhâm tý sẽ có nhiều cải thiện tích cực, Đặc biệt, công việc của tuổi nhâm tý ngày càng suôn sẻ, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, tuổi nhâm tý có khả năng gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối và giúp đỡ cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. Cụ thể tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 âm lịch, Xem tử vi tuổi nhâm tý tháng 7 âm lịch, bất chấp tháng cô hồn với những đồn đoán xui xẻo, thì cuộc sống của người tuổi nhâm tý lại khởi sắc đáng kể. Cũng vì họ luôn tin vào năng lực của mình hơn là may rủi, thứ mà họ không thể nào kiểm soát được. Nhìn chung, vận trình của người tuổi nhâm tý có nhiều điểm sáng trong tháng 7 âm lịch năm 2023, từ công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan, thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Điều đáng mừng nhất đó là tháng này mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình. Từ vi tháng 7 năm 2023 của tuổi nhâm tý âm lịch, nguyệt lệnh lâm thai, mang lại khả năng học hỏi không ngừng cho bản mệnh. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượng kiến thức, học thêm từ những người đi trước, khi cái tôi được hạ bớt cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình. Chính tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lủng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua, nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 sang tháng quý dậu vận trình của người tuổi nhâm tý khá sáng, có nhiều phúc tinh cao chiếu, công việc hay tình cảm thì đều lý tưởng, có dấu hiệu thăng tiến mạnh mẽ, bản mệnh chủ động nắm bắt. Tháng này, nhiệt lệnh lâm quan ở nhâm tý, báo hiệu công việc tiến hành khá thuận lợi, một vài hạng mục còn tồn động trước đó. Tháng này đều được giải quyết ổn thỏa, bản mệnh khẳng định năng lực cá nhân, được lãnh đạo tin tưởng giao phó trọng trách, cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng cũng khá cao. Tuy nhiên, có dấu hiệu hao tài, tốn nhiều tiền của nên chi tiêu tiết kiệm thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc, tránh bị mất trắng. Xem tử vi tháng 9 âm lịch Xem tử vi tháng 9 năm 2023 tuổi nhâm tý âm lịch, hung vận tăng lên nhanh chóng trong tháng này, nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải thận trọng, tính toán trước sau, đừng bất chấp hậu quả mà rước họa vào thân. Tháng này, Nguyệt lạnh lâm tử, thêm hung tinh thiên cầu chiếu mệnh, khá nhiều thách thức ập tới, khiến bản mệnh chẳng thể an nhàn được phút giây nào, cạnh tranh cũng có dấu hiệu tăng tiến, đề phòng tiểu nhân giở trò gây nhiều bất lợi. Đây không phải là một tháng có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Phương diện tài chính nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể gọi là may mắn. Tháng này bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành giang dở, không nên mở mang quá nhiều. Khi vận khí bất ổn, có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tốn của. Về phương diện sức khỏe, dù không gặp vấn đề nào quá nguy hiểm trong tháng 9 âm lịch này, song thể trạng của nhâm tý cũng không thực sự sung mãn, tinh thần căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa, có thể gây ra những hệ lụy khó lường, bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của tuổi nhâm tý. Tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi nhâm tý âm lịch cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi, khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Bách Việt chủ đào hoa dự báo vận trình tình duyên rực rỡ của người tuổi nhâm tý trong tháng 10 năm 2023 này. Tuy nhiên mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kèo gây hại cho hạnh phúc gia đình mình. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại trái tim hòa ái, nhân hậu, cho bản mệnh. Tháng này dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm bản mệnh suy nghĩ nhiều. Nhiều khi bạn biết cho qua mọi chuyện, hơn ai hết, bản mệnh cũng biết quản trị cảm xúc của mình để có thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng tới cuộc sống. Có nhiều việc lúc này bản mệnh mới có đủ sự bình tĩnh để đánh giá một cách thấu đáo, thậm chí cả việc người khác đối xử không tốt với mình, nhờ cách tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn xem tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình tháng 11 của người tuổi nhâm tý khá ảm đạm và khó có thể thực hiện được những bước tiến rõ rệt trên nhiều phương diện cuộc sống. Vì vậy, bạn cần phải tự nhắc nhở mình cố gắng, không nên suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là bỏ cuộc giữa chừng. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, bản mệnh dù thông minh, nhanh nhẹn, nhưng thường xuyên do dự, thiếu quyết đoán, không thực sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Do đó, dù nuôi trong lòng tham vọng, nhưng bạn thường để lỡ thời cơ, thậm chí bị người khác nẫng tay trên thành tích của mình. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh cũng thường để lỡ thời cơ vào tay đối thủ. Bạn chưa dám thử sức ở những hạng mục mới hoặc những hạng mục quan trọng, thường xuyên lo lắng, suy trước tính sau, nên hay đi sau người khác. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tuổi nhâm tý về tình hình tài chính của bạn chưa có những cải thiện rõ rệt, Đa số mọi người cũng chỉ dừng lại ở mức đủ ăn, đủ tiêu, có đồng ra đồng vào mà thôi. Những hiểu lầm giữa vợ chồng có thể nảy sinh vào khoảng thời gian này, khiến bạn càng bối rối không tìm được cách khắc phục. Tuy nhiên, dù phải trải qua nhiều khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng cần cố gắng và lạc quan, bởi sau cùng thì cát tinh cũng sẽ xuất hiện chỉ cho bạn một hướng đi. Đi theo hướng đó thì bạn sẽ dần dần khắc phục được mọi vấn đề, cuộc sống trở về guồng quay quen thuộc xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023 của tuổi nhâm tý. Tử vi tháng 12 năm 2023, người tuổi nhâm tý có nhiều các tinh hậu thuẫn, mang tới cho bản mệnh có vận trình tháng chạp khá thuận lợi. Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán có nhiều việc phải chuẩn bị và giải quyết. Nhưng cũng nhờ đó con giáp này cho thấy khả năng tổ chức và sắp xếp vấn đề tài tình của mình, được cả lục hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo. Phong độ của nhâm tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Bản mệnh có quyền tự hào về những gì mà mình làm được, chẳng những sự nghiệp, tài chính của nhâm tý trong tháng cuối năm quý mão 2023 này được dự báo sáng vô cùng. Dù bạn sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền để sắm sửa đồ dùng cho Tết, nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi thời điểm này các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh. Về phương diện tình cảm, tin vui báo về cho thấy tình cảm hai người sẽ tăng nhiệt nhanh chóng. Có lẽ do không khí tươi vui của những ngày cận Tết ảnh hưởng, nên hai bạn lại càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Người độc thân tập trung tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Phương diện sức khỏe ở mức trung bình, dù không có nguy cơ bệnh tật nào, nhưng đáng ngại bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Để gia tăng may mắn tiếp theo đây là phong thủy cải vận cho người tuổi nhâm tý, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. 6 tháng cuối năm quý mão 2023 sẽ không quá bất lợi nếu người tuổi nhâm tý hành xử thận trọng, cơ hội tuy không nhiều nhưng cũng không phải là không có trong nguy có cơ, trong hung tàng cát. Nếu biết chủ động nắm bắt thời cơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu, thì đương số sớm muộn cũng đạt được mục đích, thành công chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Dưới đây là cách hóa giải vận hạn xấu cho tuổi nhâm tý, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch, trên từng phương diện. Về công việc, trong năm có thể hợp tác làm ăn với bạn bè, đối tác, tránh tự mình mở rộng, có thể gặp bất lợi về nguồn vốn lưu động và thủ tục pháp lý. Về tiền bạc, thận trọng với các giao dịch tài chính, hạn chế đầu tư mạo hiểm, thay vào đó là các khoản đầu tư dài hạn, ít rủi ro hơn. Về tình cảm, tình cảm trong năm hài hòa. Với những ai muốn sinh con năm 2023 này, nên chăm chỉ đi lễ chùa, cầu khấn, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng về tinh thần. Về sức khỏe, 6 tháng cuối năm 2023, đương số gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe, cần thay đổi chế độ ăn uống, ít thịt động vật và nhiều rau củ, quả, trái cây hơn. Để yên tâm hơn về mặt tinh thần trước những lo ngại tác động xấu từ cục diện hình thái tuế và tam tai, người tuổi nhâm tý nên chú trọng hơn đến việc tiến hành cúng sao giải hạn đầu năm. Ngoài ra, thì bản mệnh cũng nên phát nguyện làm việc thiện giúp người, sử dụng một số vật phẩm phong thủy hộ thân. Và cuối cùng là phần nhân sinh cảm ngộ. Quý bản mệnh tuổi nhâm tý thân mến, con người thế gian vẫn quá cố chấp vào những việc hữu hình mà quên đi năng lượng vô hình, vậy nên thật khó để có thể bước qua vũng bùn lầy, thất bại và chắc trở. Một nội tâm lạc quan, tự tin, mạnh mẽ mới có thể giúp con người bước tới sự quang minh, chẳng thể thuận buồm xuôi gió chọn một đời. Niềm vui thực sự là cảnh giới quên mình, được hòa thành một thể thống nhất với trời đất và vạn vật, tự do, tự tại, chẳng chút ràng buộc. Trong tiền xích bích phủ có viết rằng, gió mát trên sông Hoài, trăng sáng giữa hẻm núi, nghe thấy mà thành tiếng, nhìn thấy mà nên cảnh sắc, thấy nó vô tận, dùng nó không gợi, tạo hóa vẫn hết lòng lưu giữ, để người và ta cùng hưởng. Những người bình thường khi đối mặt với sự kiện trọng đại trong sinh mệnh đều chẳng thể thoát khỏi nỗi lo âu phiền muộn, nhưng Tô Đông Pha lại chọn cách buông bỏ bản ngã, quên đi được mất, trở về với tự nhiên, ung dung hòa cuộc sống gian khó vào trong thiên nhiên hài hòa, từ đó mà luôn có được một thần thái ung dung, tự tại và lạc quan. Một người giấu ở đâu thì cuộc đời họ chẳng thể thuận buồm xuôi gió trong một đời, sẽ thường có khó nạt, phiền não và chắc trở. Khi đối mặt với chắc trở, muốn giữ được một tâm thái lạc quan, khoáng đạt, tràn đầy tự tin, ắt hẳn người ấy phải có sự tu dưỡng rất cao. Có thể giữ được tâm thái lạc quan giữa chốn hồng trần huyên náo, thì cuộc sống dẫu bình thường cũng trở nên đầy sức sống. Dẫu nặng nề cũng nhẹ bước thong dong, thậm chí tâm thái này còn có thể biến khổ nạn u ám trở thành điều ngọt ngào, chân quý, Khoa học chứng minh rằng những người có tâm hồn khoáng đạt, lòng dạ rộng rãi thì tinh thần an định, sống tiêu diêu, mạnh khỏe và hưởng thọ dài lâu. Lạc quan là sức mạnh vô hình để đối diện với sóng gió của cuộc đời. Tâm là chúa tể của cơ thể và vạn vật. Khi tâm hồn an định, không bị dao động bởi ngoại hình, thì trí hệ lớn lao sẵn có trong mình sẽ hiển lộ. Ai nấy đều khao khát một nội tâm mạnh mẽ, nhưng muốn có được sự mạnh mẽ trong tâm thì phải tôi luyện, thậm chí là phải gặp ma nạn con người thế gian vẫn quá cố chấp và những thứ hữu hình mà quên đi năng lượng vô hình vậy nên thật khó để có thể bước qua vũng bùn lầy của sự thất bại và chắc trở một nội tâm lạc quan tự tin mạnh mẽ mới có thể giúp con người bước tới sự quang minh và cuộc đời lỗi lạc những chuyện đã qua những chuyện chưa tới nghĩ về chúng nào có ích chi vương diêng minh từng nói rằng chỉ cần thường nuôi dưỡng cái tâm này thì có thể quan sát thấy sự tồn tại của tâm đây chính là học vấn những chuyện đã qua những chuyện chưa tới nghĩ tới chúng nào có ích chi nghĩ ngợi như vậy chỉ mất đi sự anh minh của cái tâm này nguyên văn chỉ tôn đắc thử tâm thường kiến tại tiện thị học quá khứ vị lai sự tu chi hà ích đồ phóng nhĩ một người muốn sống vui vẻ thì phải có trí huệ sống với thực tại nói một cách đơn giản chính là sống trọn vẹn trong thời khắc này chỉ chú tâm tới những việc trước mắt mà không suy nghĩ vẩn vơ chú tâm tới thực tại không so đo được mất trong quá khứ cũng chẳng lo lắng vì những biến cố trong tương lai. Người như vậy nội tâm thường tĩnh tại và sáng suốt, vậy nên họ mới giữ được sự lạc quan. Tâm lý học đã chứng minh rằng nếu một người quá chú tâm vào một chuyện gì đó, thì cả thần lẫn tâm của họ sẽ ở trong một trạng thái hài hòa, tiếp nhận và niềm vui thú dễ chịu. Khi ta coi mình như đã chết, thì còn gì đáng sợ hơn nữa đây? Khi Vương Dương Minh ở Long Trường, ông từng đảo một chiếc quan tài bằng đá. Bởi lẽ trong quá trình ngộ đạo của mình, ông vẫn luôn không thể buông bỏ tự ngã, buông bỏ sinh tử. Do vậy, Vương Dương Minh đã xuất đại nguyện rằng khi ta coi như mình đã chết thì còn gì đáng sợ nữa đây? Ông ngồi tĩnh tọa tu thân trong chiếc quan tài đá, trầm mặc mà ngộ đạo. Cuối cùng thì ông cũng ngộ thấu đạo lý, cách vật trí chi, xem xét nghiên cứu vạn vật đi đến tận cùng của tri thức. Chướng ngại lớn nhất trong sinh mệnh chính là bản thân mình. Nếu chẳng thể buông bỏ tự ngã, phá bỏ chấp mê, thì khó có được niềm vui chân chính, Cuối cùng thì Vương Dương Minh cũng ngộ được đạo. Ông nói rằng tìm kiếm hạnh phúc kỳ thực là quá trình không ngừng buông bỏ bản thân. Từ đó có thể thấy rằng sống với thực tại, buông bỏ tự ngã là tiền đề của cái tâm lỗi lạc vậy. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm quý mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở, luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.